Vâng, xin chào các bạn Tôi là Đặng Phương Chuyên gia chăm sóc sức khỏe toàn diện Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết Về những cái nghiên cứu của tôi Đặc biệt là vấn đề về tăng tuổi thọ Như các bạn biết đó Tuổi thọ con người Thực tế là lên đến 120 tuổi là mức bình thường thế nhưng hiện nay các bạn biết không con người chúng ta đến 70 tuổi 80 tuổi thì đã yếu dễ ra và đặc biệt tôi thấy ở Việt Nam chúng ta thì cái tuổi nghỉ hưu là 55 đó bây giờ còn tăng lên được đến 60 tuổi với đàn ông nhưng ở bên Nhật thì tôi sang Nhật tôi thấy 70 tuổi người ta vẫn đi làm 75 tuổi người ta vẫn lái xe thì đây là một cái điều gì ạ à? nó chênh lệch về cái gì về tuổi tác người Nhật người ta sống thọ nên 70 tuổi 75 tuổi họ vẫn đi lao động mà các bạn biết họ lao động bao nhiêu giờ không 14 tiếng một ngày còn Việt Nam chúng ta không làm được điều này vì sao vậy thực tế thì chúng ta nhìn thấy cái tuổi thọ của người Nhật cao hơn rất nhiều nước họ là một nước phát triển nhưng tại sao người Nhật người ta lại có cái tuổi thọ cao vậy thế làm thế nào để chúng ta có thể có cái cái tuổi thọ như người Nhật nhưng chưa ăn thua mà nếu như các bạn biết được nha biết được đến bộ tộc hang dực các bạn gõ trên mạng trên YouTube học trên uh, Google bộ tộc han dực 900 năm không có người ung thư thì các bạn mới thấy bộ tộc đó tuổi thọ của họ là bình quân 100 đến 120 đó và đôi khi có người lên 140 tuổi đây là một cái điều mà chúng ta cần học để biết là ăn gì rồi à, cơ thể chúng ta sử dụng năng lượng như thế nào để có tuổi thọ như vậy họ 100 tuổi họ vẫn leo leo núi đó vẫn làm việc còn người Việt Nam chúng ta 100 tuổi thì sao ạ đã coi rằng coi rằng là đó đó là tuổi thọ quá cao rồi và đã đi vào đi ra từ lâu rồi hàng chục năm này đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là một cái điều mà mà chúng ta cần phải nhìn lại để học nó ít nhất thì bằng người Nhật còn học cao siêu hơn nữa để có sức khỏe và một cơ thể khỏe mạnh và tuổi thọ cao phải bộ tập học bộ tập phân dần chúng ta đang bị lôi cuốn ở những những những những cái ờ, cái phương pháp ăn uống rồi à, rồi cho đến ờ, vận hành theo cái ờ, cái cái cái, cái lối sống mà mà báo chí cập nhật rất nhiều đó đó là của tổ chức ờ, các cái tổ chức và WHO đó, hoặc là của nước châu Âu Mỹ mà chúng ta không nhìn ra họ là những nước nhiều bệnh nhất nếu các bạn gõ về những người những nước mà có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới thì toàn những nước đó mà tại sao chúng ta phải học họ ăn uống đây là một cái sai lầm đầu tiên đó nên chúng ta muốn có tuổi thọ thì chúng ta phải học những những nước mà người ta người ta có tuổi thọ cao đó như bộ tộc Hàn Dật như Bhutan rồi như Nhật Bản thì chúng ta nhìn vào ăn uống của họ thì chúng ta thấy họ ăn này ạ hầu như là ăn rất ít thịt có bộ tộc Hàn Giật thì người ta hầu như ăn chay bộ tộc Bhutan cũng vậy nước Bhutan cũng vậy đó người ta hầu hết là đàn chay thì chúng ta mới thấy cơ thể chúng ta ăn uống nó phải đúng ngày hôm nay thì tôi sẽ tiết lộ cho các bạn biết muốn sức khỏe thì đầu tiên chúng ta phải có bộ xương chắc khỏe đó thì làm thế nào để bộ xương chắc khỏe cái thứ hai tạng nghĩa là các tạng chủ của chúng ta buộc phải khỏe cái câu mà để để để để muốn sống thọ đó là muốn sống thọ đường ruột phải khỏe chúng ta đi phân nó phải phải khuôn mướt và đi phân không phải vệ sinh bằng nước hay chùi giấy các bạn nhìn thấy con vật nó đi đi đi đi uh, đi đi đại tiện đấy phân nó đi ra gọn là và không hề dính ở môn đấy mới là phân phân phân của những người có thể đạt được sống khỏe hay không nằm ở chỗ này thì vì sao cơ thể chúng ta hiện nay đi phân đi đại tiện cứ phải rửa rồi cứ phải dùng giấy vệ sinh đó là cơ thể chúng ta đang nhiễm độc tố vì nhiễm độc tố thì đường ruột mới kém các chức năng của cơ thể mới kém và bệnh nan y nó mới hình thành và đây và đây chính là chính là cái gốc mà chúng ta cần phải xử lý thì làm thế nào để chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh không độc tố axit trong khi đó như tuổi của tôi hoặc rất nhiều bạn là sinh ra đã ăn uống đầy độc tố trong cơ thể đầy axit trong cơ thể nhiều người cứ nghĩ rằng mình khỏe khỏe thế nhưng khi gặp covid chẳng hạn gặp dịch bệnh nhạt nằm lăn quay ra đâu phải khỏe khỏe là chúng ta có cái sức đề kháng tốt nhất mà muốn có sức đề kháng tốt nhất thì cơ thể chúng ta phải không có độc tố thì mới có đề sức đề kháng tốt do vậy muốn tuổi thọ cao muốn tuổi thọ cao nhưng phải khỏe thì các bạn hãy làm sạch độc tố trong cơ thể muốn làm sạch độc tố trong cơ thể thì các bạn phải thanh lọc đào thải độc tố gan hàng năm vì sao mà tôi sinh ra câu lạc bộ thanh lọc thân tâm và những ai muốn biết được trong câu lạc bộ đó tại sao khi thanh lọc thân sau đó thanh lọc tâm thì mới làm sạch được cơ thể tâm sinh ra bệnh như thế nào và tại sao cần đẩy cái chỉ số EQ lên cao nghĩa là chúng ta không còn cáu giận khi gặp bất cứ một vấn đề gì đó thì mới thành lập được cơ thể muốn biết được điều này và các bạn muốn có tuổi thọ cao kể cả các bạn đã đang sử dụng ăn uống những cái sản phẩm sạch nhưng nếu các bạn đang đi phân mà vẫn phải dùng giấy vệ sinh hoặc là nước thì các bạn không thể có một cơ thể sống thọ đâu và khỏe mạnh đâu và để biết được những những cái nào những cái phương pháp nào ăn uống như thế nào rồi đào thải độc tố như nào các bạn hãy tham gia câu lạc bộ trên Facebook hội sống khỏe như thời trẻ tôi nhắc lại hội sống khỏe như thời trẻ ở đó các bạn sẽ được cộng đồng chúng tôi chia sẻ cho những cái phương pháp ăn cái gì để sống thọ đào thải độc tố trong thân như thế nào thanh lọc tâm như thế nào để chúng ta có thể sống thọ đến cả trăm trăm hai mươi tuổi chi tiết thì các bạn sẽ vào đó các bạn sẽ được bởi vì trong một phút một giờ tôi không thể chia sẻ hết cho các bạn tại đây hẹn gặp các bạn trong video trong các cái bài giảng tại Facebook Hội Sống Khỏe Như Thời Trẻ. Xin cảm ơn các bạn.